Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà mặt tiền Nguyễn Trung Trực, diện tích 43,2m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Nam, đường như ô tô 8m, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, giá 4,99 tỷ. Đất Xuân Thọ, diện tích 2.135m2, sầu riêng nông nghiệp, đất hai mặt tiền hướng Bắc và Nam, đường ô tô, bán từ 500m2 trở lên để tách sổ. Giá 5 triệu 1 mét vuông. Nhà hẻm Ngô Quyền, diện tích 77 mét vuông, sầu riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường xe máy cách đường ô tô 20 mét, nhà, một trệt, một lầu, 5 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, giá 3,5 tỷ. hai lô đất nông nghiệp Tô Hiến Thành, diện tích 5,5m x 13m và 5m x 14m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô, chuyển đổi được thành xây dựng, giá 1,4 tỷ một lô. Nhà hẻm lữ Gia, diện tích 150m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây, đường hẻm 3m, nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ lớn, hai nhà vệ sinh, giá 3,3 tỷ. Đất đường An Sơn, diện tích 130m2, hướng Đông Nam, đường xe máy có khoảng 15m đường đất, mua bán giấy tờ tay, điện nước đầy đủ, giá 820 triệu. Villa Manglin, diện tích 253m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, villa một trệt, một lầu, một áp máy, 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, giá 7,3 tỷ. Nhà hai mặt tiền đường nhà chung, diện tích 70m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây và Nam. Hai mặt tiền thông thoáng, đường ô tô, nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, giá 6,5 tỷ. Nhà hẻm Mê Linh, diện tích 111m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, giá 3,5 tỷ.